lật cách mà chúng ta làm một việc lật cách mà chúng ta làm mọi việc ha các anh chị ha và Kim cũng sắp phân tích cho anh chị tại sao đôi khi chúng ta khi bắt đầu làm một cái việc gì đó như học hoặc làm bài tập chúng ta sẽ cảm thấy làm sao rất là khó chịu không quen thì cái điều này nó cũng bình thường thôi các anh chị ạ à. do chúng ta đang ở trong một cái vùng thoải mái một cái vùng an toàn quá lâu rồi chúng ta quen với cái điều đó rồi ví dụ như kiên nói các anh chị ạ à, đây là một cái vùng thoải mái của chúng ta là hàng ngày chúng ta học tập làm việc sinh hoạt mọi thứ nó đã theo một cái khung ba rem rồi thì chúng ta đang quen được với cái thói quen đó rồi nhưng bây giờ chúng ta ai đó bắt chúng ta phải học siêu tập trung đi kèm cặp chúng ta đi và chúng ta phải học và làm bài tập thậm chí là phải đọc sách nữa tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy sao ạ à? khó chịu cảm thấy sao sợ hãi và thiếu tự tin và bắt đầu là chúng ta có những cái lý do nó xuất hiện ở trong đầu để ngăn cản cái việc chúng ta hành động nhưng nếu như chúng ta vượt qua được cái vùng sợ hãi này vượt qua được cái vùng an toàn này thì chúng ta sẽ đến một cái vùng nó mở rộng cái vùng thoải mái của chúng ta ra và lúc này chúng ta sẽ luyện được những kỹ năng mới những kiến thức mới chúng ta sẵn sàng đương đầu với những cái thử thách mới mà chúng ta cảm thấy làm sao ạ à? nó hơi khó nhưng mà chỉ cần vượt qua một cái thôi thì chúng ta sẽ làm sao ạ à? đạt được những cái ước mơ và mong muốn trong cuộc đời mình chúng ta sẽ làm việc một cách hiệu quả hơn tập trung hơn hiệu suất hơn gia tăng được thu nhập và có nhiều thời gian rảnh hơn à, các anh chị ha rồi bình thường á chúng ta đã quen với cái môi trường sống của chúng ta rồi cái thời gian biểu của chúng ta rồi và trong cái thời gian biểu này thì sao các anh chị nó rất là an toàn và nó rất là quen thuộc với chúng ta và chúng ta luôn cảm thấy làm sao ạ à? dễ chịu và thoải mái với với cái lịch trình này của chúng ta rồi tuy nhiên nếu như chúng ta làm sao mà chúng ta không vượt qua vùng an toàn này á chúng ta sẽ rất dễ mất động lực Kim nói ví dụ như là nó giống như là một con tầm một con nhộng nó xé cái vỏ kén ra các chị khi mà nó xé vỏ kén ra nó cảm thấy rất là khó chịu nó phải giấy dùa trong cái vỏ kén này kia và bắt đầu chui ra nhưng chỉ cần nó chui ra thôi nó xé được cái vỏ kén rồi nó thoát khỏi cái vùng an toàn của nó rồi thì tự nhiên làm sao các anh chị nó sẽ trở thành một con bướm rất là xinh đẹp và có thể bay lên trên trời một cách rất là tự do nhưng nếu như con bướm này làm sao anh chị quen sống trong cái vỏ kén rồi thì nó không thể nào thành bướm được nó sẽ mất đi cái động lực và nó ngại thay đổi lắm các anh chị ạ à. rất là ngại vì sợ làm sao là sợ đau sợ vất vả sợ khó chịu sợ mất thời gian và sao ạ à? và khi làm những cái điều mới các anh chị chúng ta luôn có một cái tâm thái của cái gì cái sự lo lắng có phải lần đầu tiên mà các anh chị sao ạ à? chúng ta leo lên xe đạp và chúng ta chạy xe đạp lần đầu tiên chúng ta cảm thấy làm sao lo lắng đúng không ạ hay là sao ạ hay mà lần đầu tiên chúng ta nấu ăn đi chúng ta cũng cảm thấy lo lắng lắm tại vì đây là công việc lần đầu tiên mình làm nên mình cảm thấy có gì đó nó không quen và cảm thấy làm sao các anh chị cảm thấy nó nó khó chịu lắm đó là do và khi có cảm giác khó chịu này thì kinh xin chúc mừng các anh chị khi mà chúng ta có cảm giác khó chịu này có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu dần thay đổi rồi đó chúng ta bắt đầu đang xéo bỏ kém rồi đó các anh chị à các anh chị hãy comment xuống bên dưới đây là xé vỏ kém nó giống như việc mà chúng ta đi tập gym đi tập thể dục các anh chị ạ à. ngày đầu ngày hai ngày thứ hai ngày thứ ba chúng ta đi tập á chúng ta đang rất là sung sức nhưng mà bắt đầu cơ bắp của chúng ta bắt đầu là đau nhức mỏi khó chịu điều đó là gì các chị đó là một tín hiệu rất là vui đó là một tín hiệu rất là tuyệt vời tại vì sao hả các anh chị tại vì khi mà chúng ta đau nhức mọi cơ có nghĩa là lúc này chúng ta đang xé vỏ kén ra rồi đó các anh chị ạ à. chúng ta bắt đầu vượt ra khỏi cái vùng thoải mái và an toàn của chúng ta rồi và kim chắc chắn rằng cái cơ bắp của chúng ta khi mà chúng ta rèn luyện á nó bị đau nhức có nghĩa là những cái tế bào những cái cơ của chúng ta bắt đầu là nó bị nở ra nó đau nhức và nó nở ra và khi nở ra thì bắt đầu là nó sẽ săn chắc lại nó sẽ khỏe và nó sẽ làm tan cơ giảm coi là giảm mỡ và nó nó tăng cơ cho chúng ta ha và khi mỗi lần chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì đó mới là thì sao các anh chị chúng ta cảm thấy khó chịu thì đây là một tin vui nha anh chị ha là chúng ta làm sao đang dần vượt ra khỏi vùng an toàn của mình để chúng ta vượt lên một cái level cao hơn có đúng không các anh chị và nếu như chúng ta không vượt ra khỏi vùng an toàn chúng ta cứ sống mái một cách gọi là gọi là cố thủ ở trong cái vùng vùng an toàn đó các anh chị vùng thoải mái của chúng ta thì nó sẽ ngăn cản chúng ta phát triển nó giống như việc mà chúng ta sáng 5 giờ chúng ta có ý thức rằng mình phải dậy để tập thể dục nhưng mà sao hả các anh chị chúng ta lại sao thích ngủ ở trong cái tấm chăn trong cái giường của chúng ta và dần già như vậy thì sức khỏe chúng ta sẽ ngày càng ốm yếu và làm sao mà bệnh tật rồi những căn bệnh khác nó sẽ đến với chúng ta đặc biệt là những cái lứa tuổi từ 40 tuổi trở đi sau 40 tuổi các anh chị chúng ta sẽ có ít nhất là ba căn bệnh mãn tính nha về xương khớp nè về bao tử nè về à, não bộ hoặc là các cái về cơ xương này kia những căn bệnh về mãn tính hoặc là về gọi là thận tim gan của chúng ta nếu như chúng ta không tập thể dục chúng ta không vượt ra khỏi vùng an toàn chúng ta không rèn luyện sức khỏe thì khả năng sau 40 50 tuổi thì sức khỏe chúng ta nó sẽ đi xuống và mỗi năm thì cái sức khỏe nó lại càng yếu đi một cách gọi là rõ rệt đặc biệt là những người từ năm mươi mấy 60 tuổi trở đi thì sẽ cảm nhận sức khỏe của mình ngày càng giảm ngày càng giảm cách rất rõ rệt nếu như người đó không chịu tập thể dục thì chắc chắn với anh chị điều đó luôn và cái điều Kim đang muốn nói với anh chị là gì chúng ta hãy cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn của mình cái việc mà chúng ta học một kiến thức mới như là siêu tập trung hoặc là làm bài tập mỗi ngày khiến cho chúng ta làm sao khó chịu nhưng mà cái khó chịu này sao đây là một khó chịu tốt nó là một tín hiệu vui rằng là chúng ta làm sao đang dần thoát ra khỏi vùng an toàn của mình để mình tiếp nhận một cái kiến thức mới giúp cho chúng ta làm sao ạ à? làm việc hiệu quả hơn làm việc học tập hiệu suất hơn làm ít nhưng mà hưởng nhiều các anh chị có mong muốn điều đó mà mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15 phút học tập và làm bài tập mà lại có thể tiết kiệm cho chúng ta làm sao ạ à? rất là nhiều công sức Kiên lấy ví dụ nha các anh chị ngày xưa khi Kiên kinh doanh hệ thống về đồ ăn thức ăn nhanh các anh chị ạ à, thời điểm đó là Kim phải dậy vào lúc 2 giờ rưỡi sáng để Kim dậy để Kim nấu đồ ăn cho toàn cái hệ thống của mình và đi luân chuyển cho cho toàn bộ chi nhánh của Kim thì Kim phải dậy vào lúc 2 giờ rưỡi sáng chỉ có ngày thứ bảy là ít khách hàng hơn thì được phép ngủ đến 3 giờ nhưng sau này Kim chuyển sang cái mô hình đào tạo huấn luyện như bây giờ thì Kim vẫn giữ cái thói quen gì 4 giờ sáng là mình dậy rồi mặc dù là sao mặc dù là buổi tối Kim vẫn có những lớp học dạy cho các anh chị á những cái lớp học nó diễn ra tới 10 giờ hơn kết thúc rồi sau đó là sao rồi trả lời nhắn tin cho học viên của mình tới 11 12 giờ đêm nhưng 4 giờ sáng ngày mai mình vẫn phải dạy bình thường có nghĩa mình đã quen rồi cái vùng thoải mái của mình mình đã làm sao à mình đã coi như là mình đã vượt qua vùng thoải mái dậy vào lúc 4 giờ và 3 giờ thậm chí 2 giờ rưỡi kim dậy Kim Vấn tươi tỉnh và năng lượng và làm việc một cách nhiệt tình từ đây cho đến lúc 10 ờ, giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm mình vẫn tràn đầy năng lượng các anh chị ạ. À. Do mình đã quen rồi. Giống như việc chúng ta đánh răng đánh răng lần đầu chúng ta cảm thấy không quen nhưng đánh răng riết rồi chúng ta cảm thấy sao nó thành thói quen và nó trở thành đơn giản và cái việc của anh chị khi mà làm bài tập á ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba thì sao các anh chị chúng ta cảm thấy sao rất là khó chịu vì trước giờ chúng ta không quen cái thói quen của chúng ta không có nhưng cứ làm riết đi anh chị chúng ta sẽ thấy là sao rất là đơn giản và bình thường và khi đó là sao nó hiệu quả và nó sẽ giúp cho anh chị làm sao tăng được cái năng suất của mình lên rất là nhiều làm ít được nhiều